Hello xin chào các bạn nhé Hôm nay thì Hùng rất vui khi gặp lại các bạn trong channel của mình Và hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa mới Đây là một ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông Ngôi chùa có tên là chùa Hải Quang Tọa lạc tại số 71 xẹt 13 Nằm trên hẻm 71 đường Nguyễn Bạc, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Ngôi chùa được khởi công xây dựng vào ngày 4 tháng 9 năm 1961 và đến ngày 25 tháng 11 năm 1962 thì được hoàn tất. Trước đây, nơi đây chỉ là một vùng đất hoang sơ và vắng vẻ của vùng đất Nghĩa Trang, Tân Hòa, tỉnh Gia Định xưa kia. Sau đó thì Hội Á Hữu Trung Việt đã dựng nên một cảnh chùa nhằm đáp ứng nhu cầu tu tập tín ngưỡng và chuyên bái của tăng ni Phật tử đồng hương miền Trung sinh sống tại Sài Gòn tạo điều kiện để mọi người về hướng về Tam Bảo Khi các bạn vừa bước chân qua cổng Tam Quan bên tay trái các bạn sẽ gặp một hòn Nam Bộ trên hòn Nam Bộ là điện thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát với cảnh quan thiên nhiên, sông nước hữu tình vô cùng sinh động và độc đáo. Quần viên bên tay phải của ngôi chùa được nhà chùa trồng rất nhiều cây xanh để tạo cảnh quan tự nhiên cho ngôi chùa thêm sinh động trước mặt của các bạn chính là tránh điện của ngôi chùa. Tránh điện thì gồm có hai tầng, tầng 1 là giảng đường, tầng 2 chính là Phật điện của ngôi chùa. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng mình chúng ta sẽ cùng lên trên Phật Điện để cùng chiêm bái chùa Hải Quang hiện nay do Đại Đức Thích Đạt Đức làm chủ trì. Ngôi chùa ngày nay thật khang trang, tăng tín đồ ngày thêm đông. Đó cũng là nhờ sự tiết sáng hạnh nguyện chư Phật, chư Bồ Tát của vị Hòa Thượng trụ trì tiền nhiệm và Đại Đức trụ trì hiện nay. Khi các bạn vừa bước chân lên Phật điện chính của ngôi chùa và trước Phật điện đó chính là điện thờ Đức Phật Di Lặc. Ngài là một trong những vị Bồ Tát mang tấm lòng từ bi vô tận, là một trong ba vị tam thế Phật của Phật giáo, biểu tượng cho sự vui vẻ và hạnh phúc. Vật điện được thiết kế và xây dựng đa phần bằng gỗ và màu sắc chủ đạo là bằng màu lâu. Màu lâu là màu phổ biến nhất trong văn hóa Phật giáo Việt Nam bởi đây là màu sắc tượng trưng cho gốc rễ, cho sự đạm bạc. Các tu sĩ thường lựa chọn màu sắc này để đời sống trở lên đơn giản, không chạy đua và không ồn ào. và điện thờ chính của ngôi chùa thờ bộ tượng Sa Bà Tam Thánh gồm ba vị là Thích Ca Mâu Ni ở giữa, Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát hai bên. Đây là ba vị tôn tượng tượng trưng cho chân lý, tử bi, hiếu đạo được thế gian sung túc ở thế giới Ta Bà có năng lực chuyển hóa đau khổ cứ vớt hóa độ chúng sinh để chúng sinh phá mê khai ngộ có cuộc sống viên mãn và an lạc hơn